Yeah. So we are going into the week. No, we are not going into the weekend. We are going into the weekdays. We are going to Monday tomorrow. Oh my gosh. Back to school again. Anh can you please turn on your mic? Uh, turn off your mic, please. Okay, please turn off your mic. Um, two minutes to go. Uh, mm, someone wants to uh, tell me, uh, what have you done today? It's the weekend. What do you often do? Or what did you do today? Raise your hand. Okay, let me do Anh. Okay, okay. Hi, Anne. Hi. Remember me? I remember you because you hand in your homework and I um, I comment, I commented um, on some of your mistakes. Have you uh, uh, saw it? Have you seen it? Have you seen my reply? And yeah. Okay. Okay. So uh, can you tell me um, what did you do today? What have you done today? It's I think it's not true. There are many homework. Uh, Many homework again? Yes, have many homework Have you finished all of them? Yes, I finished it. Great job. Bravo, bravo. Okay. So um, what, what will you do after the class? What are you going to do? I, I, I will to do homework do homework? I, I thought you finished it. Yeah, I write Okay, thank you. Are you excited to do homework? <laughs> to do homework. Okay, thank you. Thank you. Okay, Mai, please. Okay, hi, Mai. Um, did you join in the latest session? No. No, I yeah. haven't. Oh, because I see you are a new face uh, in today's class. Okay, can you tell me what have you done today? It's the weekend. What do you often do? I have done all my homework. Okay, and listen again. to music. Listen to music. Yes. Anything else? Did, did you watch um, any movies? No, I didn't. <laughs> no, okay. So uh, just homework and some music, right? Mm, okay. I also done some housework. Housework. Okay. Good job. Good job. Nice kid. <laughs> okay. Your parents uh, are must be proud of you. Okay. Thank you for joining in today. Thank you. Hey, uh, anyone want to tell me about your weekend? Mm. Raise Hey, oh. raise your hand and, and turn on your camera too. Bảo Hoi Fan, do you want to say something? Because I see that your mic is on. yeah. Okay. Uh, hello, Khôi. Can you introduce yourself a little bit? Khôi. Bảo, uh, Bảo Khôi, right? Yeah. if you don't want to say something, you can turn off your mic. And everyone, please turn on your camera. I want to see you. Các bạn uh, bật uh, ờ, camera nhé. Dạ. Hello, hello teacher, hello teacher. Sorry. Who's talking? Tao Khôi, right? Hey. Who are you? Where are you? I can see you. I'm, I'm here. here. I'm here. <laughs> okay. uh, Mai Anh. uh, Okay, Mai Anh, can you hear me? I'm talking to you right now. Okay. Oh, yes. yes. How are you? Today? How are you today? Good. Okay. What have you done today? What have you done today, Mayang? Yeah. You do your homework like your friends? Hmm. Mm -hmm. Are you finished I, it? Okay, my eye. I'm here, I'm here, I'm here. Okay, uh, what have you done today? Mm, I can't do the homework. Sorry. Okay. You do your homework. Anything else? Did you watch Did you watch a movie or listen to music, or maybe do housework like uh, my <laughs> did? No. What is, have you done? You can tell me. My my okay. Do you have any anything else to say? It's okay. Okay. Thank you. Okay. You want to start our lesson right now? Okay, I'm going to start. Uh, yay. Here we go. Today, today is um, day two. Day two. Remember, yep, I will repeat the class rules again. We, are, we have three rules. Okay. Number one, Okay, respect each other and stay safe and don't like uh, give your personal or private information to anyone else. Okay, okay. Number two, you should be, you should pay attention and be active in the class. And lastly, we have, yeah, use your brain, use your brain uh, and be creative and try your best. Okay, now I will show you a video and I want you to guess what is what the topic is that we are learning today, okay? Okay, that's it. That's the end of the video. Um, so can anyone tell me what is the topic that we are learning today? <laughs> can you guess? Can you guess what was the video about? Uh, Feng Qi, okay, I want to hear your uh, your thought on this. The, uh, the video is uh, Tokyo, yep. uh, Olympic Tokyo Olympic Tokyo, yes, 2020, yes. So uh, what is the topic that we are learning today? Can you guess? Mm. Yeah. Um, it's uh, Tokyo, uh, Olympic Tokyo 2020. Um, Olympic Tokyo is just a small thing inside this topic. Um, now, point you again. <laughs> I want to hear your thoughts. What is the topic? Can you guess? I see them. Mm -hmm. So did you watch the trailer of Olympic Tokyo 2020? You did? I think. Mm-hmm. Mm -hmm. Um, What's the topic about? I'm talking about well, job. Excuse about, me? I think about animal. Animal? No. What is Olympic? Olympic, what, what do people joining in Olympic do? Oh, no, no, it's not. Uh, can one tell me? Um, Look, Anne, please. The Olympic, it is a sport. Yes. Yep. Yes, let's check. Yes we are learning about sports and games day. Okay, thank you, Anne. Great job. Okay, so we are going into um, lesson one, I'm never bored, okay? Um, first, uh, I have some, some kind of sports on uh, the, my board here and some pictures. Okay, your job is to match the word to the picture. Okay. Uh, you can write, maybe you can write in your chat box the answer. Okay, just uh, first we need to look around, look at all of the picture and all of the words. Okay, uh, do you think those words are familiar to you? Are they familiar to you? Can you hear me? You do, right? Okay. Uh, are the words familiar to you? If yes, please type yes into the chat box and no. And no, if if you you don't know most of the word on the board. Okay. Các con có biết những cái từ này không? Các con có thấy chúng nó quen thuộc không? Nếu mà có thì con viết yes vào phần chat box nha. Còn nếu mà không thì con có thể viết là không. <laughs> Và con có thể viết luôn đáp án vào đây cũng được. No, okay. Some yes and some no. Mostly yes. Okay. So, number one, look at the picture in number one. What can you see? Two people, of course, holding a very strange shape of ball, right? What do you think that is? Raise your hands. Number one. What is that? What is that sport? This one? Please raise your hand. Anyone know? Okay. Nhật Minh, please. À, ah, Đăng Minh, Đăng Minh, sorry. Đăng Minh, please, can you tell me? Uh, I think it's a uh, rugby. Yeah. Um, but I need to correct you a little bit about the uh, pronunciation. It's rugby. Rugby. Okay, do you know rugby. what it is? Yes, do you know what it is in Vietnamese? Right. What, what kind of shape is that ball? Quả bóng đấy hình hình gì cơ nhỉ? Nó thì nó chính là tên của môn thể thao này. Do you know? Đăng Minh. No. No. Anyone know? Anyone know? Anything? Anyone? Uh, yes, Khánh Nam, please. What is rugby in Vietnamese? Đó là môn bóng bầu dục. Yes, yes, that's correct. Yes, bóng bầu dục. Ok, bởi vì là uh, hình dáng của quả bóng này khá là đặc biệt đúng không con? Nó không phải là hình tròn nữa, quả bóng của các môn uh, thể thao khác mà nó là hình bầu dục. Ok, we call it rugby. Okay, number two, number two. What is that sport? I think you all know this one, right? please write in the chat box. I want to see if you write it. Yes. Number two, number two, please write in the chat box. Yes. How do you say this word? Um, Feng Qi, please. Can you pronounce this word for me and tell me the meaning? Yes là cầu lông. Yes. How do you say the word? Kunti, please. You again. <laughs> Badminton. Badminton. Yes. And the stress is on uh, the second the second syllable, right? That uh, the first syllable, badminton. Yes. Correct. That is correct. Okay, rugby and badminton. And number three, number three. Are you familiar with this? do you think this sport is uh, popular in Vietnam? Is it popular in Vietnam? I don't think so, right? Yeah, I see someone type in the chat, said baseball. Okay, baseball. Baseball uh, means, means what? Means what? Đức Minh, please. Baseball. can you hear me? Okay. Hi. I think baseball. Baseball is is uh, means what in Vietnamese? it means bóng chày bóng chày baseball bóng chày đúng rồi ok cô không nghĩ là cái môn này nó nó phổ biến ở Việt Nam đâu đúng không Thì như Việt Nam cũng không băng là thôi nhỉ? Okay. Thank you. Okay, moving on to number four. Number four. Okay. What's number four? Yeah, yeah, yeah, yeah. I can see you, you guys writing in chat box. Very correct. Um, Bùi Lan Phương, please, can you tell me what is the sport in number four? Uh, picture four is uh, Peter four is bus. Uh, Number four. Peter four is label. Yes. How do you say that again? Please uh, tell me again that word, please. Um, Peter four is volleyball. Okay. Uh, remember the stress is on the first syllable. So we say volleyball. Volleyball. Volleyball. Yes. Um, other uh, ok các con có thể nói cô cũng được rồi cô không nghe thấy các con thì là con có thể nói tự nói ở nhà nhé ok you can say volleyball volleyball yes volleyball không phải là volleyball volleyball volleyball yes correct correct thank you OK, so five number five number five oh it looks strange, right? I don't think that uh, there is such a sport like this in Vietnam. Yeah, it's it's well, what um Galaxy <laughs> Galaxy Anamol là bạn nào đây? Okay, I want to hear your name. Okay, you can unmute unmute yourself. Anh mở mic nhé. Bạn Galaxy a là bạn nào đây? Con nói được không? Ok, cô sẽ gọi bạn uh, khác nha. À, bạn uh, Diệu Hương nè. Ok. Diệu Hương, please can you tell me what is the sport in number five? And number five is mm -hmm. uh, hockey. Yeah, hockey. Hockey. Great job. It's hockey. Mm, what is it? What is it in Vietnamese? Uh, Diệu Hương, again. Uh, mm -hmm. I'm listening. I don't know. You don't know? Okay. Can you can, can anyone know? Please type in the chat box. Hockey. môn này khá là lạ ở Việt Nam đúng không các con? Nhưng có thể là uh ừ -huh, ok. What does hockey mean in Vietnamese? Các con có thể nhìn vào trong khung chat để xem là các bạn ý là viết có đúng nhá. Ok, cô thấy có bạn viết là khúc côn cầu này, khúc côn cầu hay là khúc quân cầu nhỉ? <laughs> ok. Tiếng Việt đúng của chúng ta là khúc côn cầu các bạn nhé khúc côn cầu hockey khúc côn cầu ok good job ok chúng ta chỉ còn một vài một vài môn thể thao nữa thôi sắp xong rồi sắp uh, học được 10 từ luôn rồi ok number six number six ok number six anh duy uh, anh duy ok can you tell me what is the sport in number six là selling. Selling. Yes, correct. Uh, how do you call it in Vietnamese? you need help from your mom? <laughs> ok, có bạn nào à, có thể giúp bạn uh, Duy được không? Có thể biết dạ. được không? Dạ. Được không? Selling nghĩa là gì các bạn nhỏ? Không mình nhìn tranh mình có đoán được đây là môn gì không Ờ, gì đó là bùa mà yeah. Dạ. Dạ. du thuyền à <laughs> ok đây là môn chèo thuyền buồm các con nhé ok cảm ơn duy nha cảm ơn con rồi đúng rồi đây là môn sailing chèo thuyền nha chèo thuyền buồm <laughs> ok đua thuyền buồm uh, number seven what is that guy doing what is he doing What is he doing? What is he doing? Um, anyone? Bùi Mai Mai. Oh, I love your name. I love your name. Mai Mai, can you tell me what is uh, what is that sport in number seven? Yeah. What is... Running. Yes, running. Uh, nếu mà con muốn nói là ông ấy đang chạy bộ thì mình nói thế nào nhỉ? Uh, he running. He is running. Yeah, đúng rồi con nhớ là nhấn vào cái âm is nó có âm z ở cuối nha mình sẽ nói là he is running okay can you repeat he is running he is running running okay good job i love your voice and i love your name too yes okay number seven now running uh how about number eight number eight mm, have you ever joined in this type of sport in Royal City, right? If you are in Hanoi, you will know about this, right? Yes. <laughs> okay, know, Have you ever tried this sport in at Royal City? I personally tried once. <laughs> okay, so what is eight? Uh, I want to see your hand. Now, Nhật Anh, please. Where are you? <laughs> see you. Where are you, Nhật Anh? Mm-hmm. Okay. Hey Nhật Anh. I'm here. Okay. Hi. Hi Nhật Anh. Can you tell me what is the sport in Emirates? Um, skating. Yeah. Uh, but we um yes, skating, skating. We don't say thing right like, like in Vietnamese we say ting. Skating. Skating. Mm, okay. Can mm. you tell me what is it in Vietnamese? Okay, unmute you again. <laughs> Can I please, what is it? How do you call it in Vietnamese? Uh, là trượt băng ạ. Okay, trượt băng. rồi, giỏi quá. cảm ơn con nha. Okay, skating. Bây giờ bạn nào đã trượt băng ở Royal City chưa nếu mà các bạn ở Hà Nội? Đấy. Ờ cô nghĩ là trước khi mà có dịch ờ, virus corona là các bạn cũng đi rồi đúng không? Ok, number nine. Number nine. We are down to two. Just two words. No, bạn Đăng Minh bảo là bạn chưa bao giờ đi trượt băng ở trong Royal City đúng không? <laughs> Con nên thử xem. Ok, uh, number nine. Number nine. Uh, các bạn ơi, các bạn bật cam lên cho cô nhớ cô đã không nghe được các bạn rồi thì cô muốn nhìn mặt các bạn cơ ok bạn giang giơ tay cao quá ok một nine giang ơi giang ơi có bạn nào xem youtube giang ơi không gọi bạn giang nào number nine is cycling okay we yeah it is cycle if it is a word but if you have that part ing verb in các con nếu mình đọc là verb in thì mình sẽ đọc không đọc là cycling đâu mình sẽ đọc là cycling cycling ok à, và đây thì chắc chắn rồi đây là môn đạp xe đúng không nào là số 10 các con nhé số 10 nào cô gọi lại bạn Galaxy a nhá hình như tên là bạn Tâm đúng không con được dạ có con ok cô chào con cô chào Tâm Tâm đúng không con nhỉ dạ Ok, rồi con có thể nói cho cô là uh, môn thể thao số 10 là môn gì không? Tennis is ờ, uh, hockey. Hockey? No, can you see hockey? We already have it in number 5. Hockey, yeah. Con thấy không? Cái này là đang trượt cái gì ở đâu ý nhở? <laughs> số 10 này nè. Thì số 10 đang tìm từ mà mấy cứ bình tĩnh đi đừng hú con nữa. Xong là, là That's snowboarding. Yes, snow snowboarding. Um, sau này trong uh, tiếng Việt mình nói là gì nhỉ? À đây để cô uh, mở cho. Ok, cô mở mic. Snowboarding. What is snowboarding in Vietnamese? Có bạn nào giúp được bạn Tâm không? Giúp bạn Tâm nào. Hey, Tâm ơi cô cô vẫn không mở mic comment dạ dạ con là trượt tuyết trượt tuyết à ok trượt tuyết uh, trên ván đúng không trượt tuyết trên ván snowboarding nó là sự kết hợp của từ snow và từ board thì mình có snowboarding ok tốt lắm các bạn ơi rồi rất tốt rất tốt cô sẽ đi qua một lượt các cái bài các cái uh, từ này nha okay. number one is rugby rugby là khúc côn cầu này à không phải nhầm ô nhầm đây là uh, bóng bầu dục ok bóng bầu dục uh, number two badminton cầu lông đúng không baseball là bóng chày skating trượt băng này uh, running chạy bộ cycling đạp xe snowboarding trượt tuyết bằng tán sailing là đua thuyền buồm hockey đây mới là khúc côn cầu và số 4 volleyball là bóng chuyền ok rất là tốt rất là tốt các bạn ạ rồi ok bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài à, nghe nghe một chút nha sau đấy thì cùng chúng ta sẽ cùng ôn lại cái từ này ok listen and repeat track 1.8 1 play rugby ok họ vừa nói gì các bạn nhỉ 2 Okay, number one. Um, okay, Ngọc Tú. What did he just say? Play rugby. Play rugby. Yes. Next one. Okay, thank you. Oh no, oh no. Oh no. Uh, What happened? À, các bạn ờ, mình không ờ, vẽ lên trên màn hình con nha. Rồi. Track 1.8 1. Play rugby. Okay, that's number one. 2. Play badminton. Okay, number two. What is it? Um, Nhật Anh, please. To badminton. Oh no, you missed you missed the, the verb. Nếu mình muốn nói là mình uh, chơi môn cầu lông mình sẽ dùng động từ gì nhỉ nhỉ con nhỉ? Play. Play badminton. Yes, play badminton. That's right. Đúng rồi. Cảm ơn con. ok chờ một chút nha Alright guys. My laptop is loading. Oh my gosh, what happened? Okay, okay, okay. to restart it. Oh no. Just a moment, just a moment, just a moment. Here we go. We are back online. Okay. Um, so Next one, next one, next one. Mm, okay. Okay. Track 1.8. 1 play rugby. hmm Okay, play rugby, number one. Two, play badminton. Three, play baseball. Okay, number three, number three, what is it? Number three. Okay, Nhật Mai. Play baseball. Play baseball, yes, thank you. And can you do me uh, number four next? Still you, Nhật Mai. Four. Play, play hockey. Volleyball. How do you <laughs> okay, play volleyball, thank you. Um, Khánh Linh, please listen to the next one, please. Five. Number five. Play volleyball. Okay, what is it? Khánh Linh. Play volleyball. Play volleyball. Yeah. Okay. Mm. Oh my gosh. I'm eating control. Okay. Six. Go sailing. Okay, number six, Khánh Nam, please. What is it? Go sailing. Go sailing. Okay, Khánh Nam, can you please do me number seven also? Seven. Mm -hmm. Go running. Okay, number seven. Go running go running. Okay. Okay. Great job. Great job. I have a small game for you. A small game. Okay. Let's pay attention to your chat box. Okay. I will send you a link, a link to that everyone. Okay, everyone, click click that link in the chat box, please. Everyone click it. nếu mà có vấn đề gì nói cho cô vào trong không đó ờ, có thể là Nó dễ hơn đúng không? và chơi chào hấp rồi chúng ta sẽ xem câu hỏi nào rồi chân lăn nữa cô sẽ xem là bạn nào đứng đầu bảng nha ok Đặt chúng ta đâu preview question. Okay. First one, when I'm not diving, I also enjoy Okay, badminton, badminton. They are going on a 10 day. Of course is sailing là đua thuyền buồm đúng không nào? Okay, they are going on a 10 day sailing trip. Next one. Đó chính là cái hình ảnh chúng ta vừa nhìn thấy đúng không? Ở trên slide đó là trượt ván trên tuyết. Snowboarding is a popular sport at the Winter Olympics. Okay. Next one. Um, this is a sport where two teams try to score points by carrying an oval ball across a particular line. Okay, bạn nào có thể uh, dịch cho cô cái câu này xem uh, là gì xem nào. Okay, câu này nói về môn thể thao nào và có nghĩa là gì? Uh, Đức An giúp cô nha. Cô là à, đây là trò chơi khi hai nhóm lấy điểm để bằng cách mang quả bóng mang quả bóng bầu dục dùng đến các vùng đến lưới của đối thủ đúng rồi mình nhìn thấy ờ, từ oval ball là mình biết đây ngay là uh, trò chơi rugby đúng không nào đây là bóng bầu dục ok con cảm ơn con next one my sister cái này mình lại hơi liên quan một chút đến thì hiện tại đơn đúng không nào rồi bạn nào có thể giải thích cho cô vì sao chúng ta lại chọn place mà lại không phải là những câu trả lời khác nhỉ bạn nào giơ tay xin chào bạn giơ tay thế chờ cô một tí nào xem cô chưa gọi bạn nào uh, <laughs> bạn Ngọc 7B cho hộ cô xem nào em thưa cô bởi vì my sister là chủ ngữ số ít có thể uh, mở cam lên được không con con đang dùng máy gì thế ok cô chào con cô chào Ngọc rồi, bây giờ con có thể trả lời được rồi. Okay. Em thưa cô là bởi vì ờ, my sister là có nghĩa là ừ, chị tôi hoặc em gái tôi có và là chủ ngữ số ít nên ta phải thêm s hoặc es đằng sau ờ, động từ còn ở đây chứ ở đây động từ play kết thúc bằng y e dài nên là ta phải thêm s ạ. À. Ok, đúng rồi. Nhưng mà cô thấy nhá, có một từ là từ goes, từ go thêm es đúng không? Thế sao mình lại không chọn từ go nhỉ? Bạn nào có thể giải thích cho cô Nếu mà mình chia đúng động từ thì mình sẽ thêm s hoặc es sau ờ, động từ đối với chủ ngữ số ít đúng không? Thế sao mình lại không chọn từ goes? À, bạn Ngọc Sơn giải thích hộ cô chưa nào? Con bật cam hộ cô nhá. Bạn Ngọc Sơn đâu rồi? Thấy cô không? Ngọc Sơn ơi. Chắc. Ok thì cô gọi bạn ờ, Đức Minh nha. Bạn Đức Minh học lớp 7A7 ờ, nha. My teacher plays level at the weekend ừ đúng rồi chứ sao mình lại chọn từ place mà mình lại không chọn từ go hả con bởi vì là my sister là ngôi thứ hai là ngôi thứ ba ừ ngôi thứ ba đúng rồi nhưng mà cô thấy là có từ place này từ go này cũng thêm s và cả yes sao mình lại chọn ờ, từ play mà mình lại không chọn từ go nhỉ mình ừ, go là ờ à, con nói đi tiếng việt là đi play là chơi đúng rồi đúng rồi chị nói là uh, go volleyball đúng không vâng. đúng không ok thế mình dùng từ vâng. go với um, môn thể thao nào nhỉ con thể ví dụ cho cô được không mình hay nói là ờ, go với môn thể thao nào đúng rồi go running đúng rồi nếu mà trong trường hợp này là môn môn thể thao là running thì mình sẽ là my sister goes running at the weekend đúng không đúng rồi giỏi quá nhớ nhá các bạn mình có hai từ play và từ go cách dùng khá là khác nhau đối với một vài uh, môn thể thao đấy ok tôi sẽ xem tiếp rồi câu tiếp theo này uh, we chấm chấm running in the evening ok mình chọn từ go đúng không nào uh, bạn nào giải thích cho cô nhỉ bạn ngọc tú nào Tú 6A con nha. Yes. Ok. Câu này vì sao ở đáp án số 3 là go lại đúng con nhỏ. Uh, uh, con đừng cô là tại vì we ở đây là danh từ số nhiều thế nên là chúng ta sẽ dùng dâu ạ. Ok, đúng rồi. Các bạn có đồng ý với cả lời giải thích của bạn Ngọc Tú không? Có, có không? Yes, yes or no? Bạn giải thích có đúng không các con? yes thì thì nhắn vào trong ờ, group chat của chúng ta là yes nha còn nếu mà không thì ta sẽ kết là no đúng rồi cô cũng đồng ý với các bạn I agree with all of you đúng rồi ok thế hả có hai câu à ừ xin lỗi các con <laughs> ok để tao có thể cẩn thận hơn ok um, next one cycling is not only a healthy exercise but great fun and the perfect way still appreciate the stunning scenery of the area. Bạn nào dịch được cô câu này thì giỏi, thì rất là giỏi đây. Ok, who can? <laughs> à, cô ba gọi bạn Đào Khánh Linh chưa nhỉ? Ok, bạn Đào Khánh Linh nói giúp cô về môn thể thao là môn đạp xe nha. Được rồi? Khánh Linh ơi, Đào Khánh Linh. Dạ cô. Ừ cô trả gọi. Ừ. Câu này nghĩa là gì nhỉ? <laughs> cô thấy có một vài bạn rất là muốn giơ tay, rất là muốn trả lời rồi đấy. Ok, cô gọi bạn Nhật Mai nha. Nhật Mai. <laughs> đạp xe không chỉ là một môn thể thao lành mạnh nhưng nhưng cũng rất vui và một cơ hội tuyệt vời để chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của nơi mình đang đi ạ. Ờ, của nơi mình sống giỏi quá đúng rồi cho bạn uh, Nhật Mai một tràng vỗ tay nào quá là giỏi ok đạp xe không chỉ là một môn thể thao rất là uh, có lợi cho sức khỏe mà còn rất là vui nữa cũng là một cách rất là hoàn hảo để chúng ta có thể có cơ hội ngắm cảnh ở trong khu vực mình sống đúng không ok Blackpink in your area. <laughs> okay, thank you bạn Nhật Mai. Okay, question number eight. My brother. Okay, cô lại cần các bạn giải thích vì sao mình chỉ có hai sự lựa chọn thôi đúng không nhỉ? À đâu có có bốn có bốn. À, có mấy mấy mấy. Okay. Đây không phải là bài lựa chọn mà đây là bài chúng ta phải điền đúng không? Đây là bài tự luận luôn á. Okay. Bạn Mai Anh giúp cô đáp án đúng của bài này là gì con nhỉ? Vậy là tài sản. Ok. Place. Tại vì là... Ừ. Yeah. Dạ. ừ, con cứ nói đi. Tại vì là My brother là ngôi thứ ba cho nên phải có ít. Ok. My brother là ngôi thứ ba số ít nên chúng ta phải thêm S, ES vào À, động từ của chúng ta đúng không? Và với môn thể thao là hockey, khúc côn cầu thì chúng ta phải dùng từ play chứ mình không thể dùng từ go được đúng không nào? Okay, my brother go, uh, plays hockey on Sundays. Okay. Uh, next one, do you dot dot dot snowboarding alone. Để cô xem các bạn nói trả lời như thế nào nào. Play snowboarding. Ôi, cô thấy nhiều bạn dùng play snowboarding thế nhỉ? are lại còn có cả are nữa à có bạn đào nhật mai trả lời đúng là go này đúng rồi trong câu này thì mình phải dùng là do you go snowboarding ok go thì mình sẽ cộng với những môn thể thao mà có đuôi là vấp x thôi giống như là snowboarding này running cycling đúng không ok và cuối cùng đây không phải là câu hỏi mà đây là câu ờ, để hỏi xem là các bạn thích ờ, môn thể thao nào thôi cô muốn nghe một vài ờ, ý kiến của bạn nha Ok, bạn uh, Mai Phương, what is your favorite sport? Mai Phương, Mai Phương. Con mở mic, con mở mic của con nhé. Mai Phương, Mai Phương. Ok, rồi. What is your favorite sport? Okay, you like playing badminton. My favorite sport is badminton. Okay, thank you. How often do you play badminton? How often do you play badminton? <laughs> Sorry. Okay, my phone, how often do you play badminton? con có thể mở mic của con lại là một lần nữa nhé Phương nhé ok ok có được không con không được hả rồi thì cô sẽ hỏi cho bạn khác nha ok please diệu hương please what is your favorite sport my favorite sport is cycling cycling Okay, okay. Um, how often do you cycle? How often do you cycle? Uh, twice a week. Twice a week, okay. Twice a week. Um, Kainam, please. Kainam, what is your favorite sport? My favorite sport is basketball. Basketball? Are you good at it? Yeah. Okay. Are you in a team? Are you in a basketball team? No, I was uh, I oh. play basketball at home. Okay, you play basketball at home? Really? Yes. So I guess you yes. have uh, a, like garden, a garden in your house? I had a a long yard. A yard. Wow, that's great. Okay, so even if you cannot go to school right now, you can still practice basketball at home. Wow, that's amazing. Thank yeah. you. Thank you so much. Okay. Um, Nhật Minh. <laughs> wow. wow. <laughs> Okay, okay. Phan Nhật Đăng Minh. Okay, không phải Nhật Minh đúng không nào? Đăng Minh. Okay, what is your favorite sport? Can you tell me? My favorite sport is cycling. Cycling, okay, the same. Um, how often do you go cycling? Every Friday. Every Friday? Um, do you go uh, cycling alone or with your friends? Alone. Alone, okay. Where do you cycle to? around my grandma the house. Okay, around your house, around your neighborhood. Okay, thank you so much. Okay, okay. Thank you. That's okay. Now I need you to maybe um, ask uh, each other about some sport that you enjoy doing at the weekend. Okay, uh, Bùi Lan Phương, can you talk to Phương Chi, please? Okay, uh, you can ask each other. My favorite sport is badminton. Okay, remember this is a conversation, a dialogue, right? So you need to interact with each other. Chi, you can ask Phương about her favorite sport. Which is your favorite sport? spot. Mm -hmm. My favorite sport is badminton. Mm. Okay. I like play. I like play badminton too. <laughs> okay. How often? How often do you guys go uh, play badminton? I play play badminton. Yeah, twice a week mm -hmm. with my mother. So Phương, are you the same? Um, my my favorite uh uh um, I play badminton with my friends. Hmm. okay. How often do you play badminton with your friends? uh, I I usually play badminton with my friends. Mm How often? Các hiểu câu khi mà mình được hỏi là how often là gì không? Có nghĩa là mình sẽ làm công việc đó bao nhiêu lâu mình mình làm một lần kiểu như thế. Mình có thể là hàng ngày này hoặc là thỉnh thoảng hoặc là hai lần một tuần Huh? Okay, how often do you play badminton with your friends? Phương? Um, I, uh, I, I, every day. Okay, you play badminton every day. Great job. Okay, thank you. It's a, nice, a pretty nice ways to uh, stay healthy, right? Okay, thank you. Uh, Minh Nhật and Duc An, please. Can you talk to each other? You can ask each other about your favorite sports. I. okay. my favorite sport is badminton. Oh, sorry, sorry. Um, I'm uh, and nice to meet you. And your favorite sport is badminton? yes. But my space is tackling. Yes. How can you cycling? Badminton. Sorry, how can you cycling? Can you cycling? Can you no. tackling? No. No. Okay. Yet you can ask Anne. You can ask Anne anything. I my favorite sport is play badminton. Oh, okay. <laughs> okay. How often, <laughs> how often do you play badminton? Only sometimes, or every day. Mm -hmm. I play badminton is every day. Wow. thank you. And bye. Great. Thank you. And Nhật. Okay. One more pair. Okay. One more pair. Um. Okay. uh, <laughs> Khánh Linh là bạn nào có thể mở cam lên được không con? Ngọc Sơn bạn giơ tay suốt nãy nhưng mà cô gọi không thấy nghe được. Ok, bạn Khánh Linh và bạn à, Bảo Khôi giúp cô nhé. My favorite sport is uh, badminton. Thôi, yeah. You want to say? You want to talk? Bảo Khôi. You can unmute. No? I talking. Okay, yes. So Link, can you uh, ask Hoi something? Anything? Yep. Oh no. Okay, okay. Um, I play badminton uh, um, twice with. I like I like I like play tennis too. <laughs> okay. Ờ, Linh, con cứ mở mic nhá. Yeah. Dạ. Ok, ok. Đấy, hai bạn hỏi nhau đi. Đây là một bài mình sẽ nói chuyện với nhau đó. Ok, mình có thể hỏi là bạn thích học, ờ, bạn thích chơi môn thể thao nào, bạn chơi bao, bạn chơi với ai và tần suất là bạn chơi như thế nào á Okay. Koi, do you want to ask Link something? Yeah. Dạ. Okay. Yes, please. Stop, stop. Okay, thank you. Thank you, Khôi. Thank you, Ling. Okay, Mai Anh and Nhật Mai, please. Hello. What's your favorite? Hi. Hey. First, you what's your favorite sport? My favorite um, badminton is the sport I like best. How often do you play badminton? I play every day. Do you play badminton alone? Now I play with my, with my friends. Where you play it? I it in my class. Okay. My, uh, you can ask Nhật Mai. Okay. What is your favorite sport? I like cycling. Um, Are you do the sport alone? No, I often go cycling with my brother. Mm -hmm. okay, with your brother. How often do you do the sport? Mm -hmm. Three times a week. Oh. <laughs> and uh, what do you think about this sport? I think is healthy. Okay, doing sports helps us keep fit, right? It's very good for our health. Okay, thank you, Nhật Mai and Mai Anh. Go ahead and say goodbye to each other. <laughs> okay, thank you. Thank you guys a lot. So I think it's the end of our lesson today. We've learned, yeah, we have learned a lot of new words today. Okay, we have rugby, badminton, sailing, baseball, snowboarding, volleyball, cycling, skating, running, and hockey. Okay, I will send you the homework after this class so you guys can revise all of the uh, new words today, okay? Okay, thank you. Thank you for joining me today. Thank you for joining me. Are you, did you guys have fun? Yes? Yes? Okay, I know it. I know you guys have fun today. Okay, uh, thank you. Thank you so much for joining. Okay, I see a lot of yes in the chat box right now. Thank you guys so much. Okay, so remember to um, check your Zalo group, right? So I will put the uh, homework on there. À, các bạn có biết là mình đang có một uh, chương trình gọi là trung thu đó. Các bạn có thể uh, tham gia vào đó và nhận được rất là nhiều phần quà nếu mà mình uh, đạt được vị trí cao đó. Thế thì cô cũng sẽ gửi cái này cho các bạn luôn nha. Ok, uh, bây giờ thì cũng 9 giờ rồi và ngày mai là mình sẽ phải bắt đầu một buổi một tuần <laughs> học mới đúng không nào? Ngày mai là thứ hai rồi. Cô chúc các bạn là ngày mai chúng ta học tập thật là tốt nha. Okay, thank you so much. Thank you guys for joining me today. <laughs> okay, thank you and goodbye. See you soon. See you in our next lesson. Okay, goodbye Thành An, goodbye Diệu Hương. Bye. Goodbye Nhật Mai. Goodbye Cả Khôi, goodbye Phương Chi, Ngọc Tú. Linh Nhật. <laughs> See you again. Okay. Bye bye. <laughs> Nhận mai vẫn con chưa thoát à? <laughs> ok, cô thấy con học rất là tốt hôm nay nha. Rồi, cô cảm ơn các bạn rất là nhiều. Cô sẽ ở đây để khi các bạn phát hết. Hai bạn iPhone 19 ờ, XS Pro. Thank you and good night. Good night. Okay. Okay, I'm gonna leave now.